quá đủ rồi quá mệt rồi quá muộn rồi tình yêu không có lỗi lỗi là do chúng ta thôi vì khi yêu là sẽ luôn đúng chẳng bao giờ đắn đo muốn yêu tìm cách hết yêu thì tìm lý do ngày nào con yêu thì luôn nghĩ đến cho nhau bấy nhiêu mà giờ người ta lạnh lùng đến thế dâu mình nuông chiều chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người mình yêu nếu người ta đã nghĩ họ đúng điều mình nói đúng cũng thành sai nếu người không gần nữa mình làm gì thì cũng không phải còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại cho dù ai đã sai đã hết yêu rồi cố gắng lại làm phiền người ta thôi nếu người ta đã luôn giận dỗi tìm mọi cách khiến ta buông xuôi nếu tình yêu đã không còn mới đừng ngạc nhiên người đó thay đổi đối với mình họ là thế giới nhưng người ta nào có nghĩ ngợi đã hết yêu rồi đúng cũng thành sai thôi ra lạnh lùng đến thế dâu mình nuông chiều chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người mình yêu nếu người ta đã nghĩ họ đúng điều mình nói đúng cũng thành sai nếu người ta đã không cần nữa mình làm gì thì cũng không phải còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại cho dù ai đã sai đã hết yêu rồi cố gắng lại làm phiền người ta thôi nếu người ta đã luôn giận dỗi tìm mọi cách khiến ta buông xuôi nếu tình yêu đã không còn mới đừng ngạc nhiên người đó thay đổi đối với mình họ đúng Điều mình nói đúng cũng thành sai Nếu người ta đã không cần nữa Mình làm gì thì cũng không phải Còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại Cho dù ai đang sai Đã hết yêu rồi Cố gắng lại làm phiền người ta thôi lỗi nếu người ta đã luôn giận dỗi tìm mọi cách khiến ta buông xuôi nếu tình yêu đã không còn mới đừng ngạc nhiên người đó thay đổi đối với mình họ là thế giới nhưng người ta nào có nghĩ ngờ nhưng người ta nào có nghĩ ngợi đã hết yêu rồi đúng cũng thành sai thôi